hoàn toàn miễn phí 100% cũng như là cách chúng ta tích hợp kết nối chatbot với fanpage Facebook của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Đầu tiên nhất thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản à, chatbot miễn phí. Thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ chuyện nào có trên máy tính của bạn nha ví dụ như là Chrome này rồi cốc cốc hay uh, à, Firefox chẳng hạn ở đây thì mình sẽ truy cập vào trình duyệt ở Google Chrome thì uh, trên hình kiếm bạn nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite câu suite ờ, chatbot nha mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo chatbot nha thì đường link này mình cũng sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha khi bạn đăng ký chatbot qua link này thì bạn à, sẽ nhận được à, những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất và cập nhật nhanh nhất từ phía chatbot nha. Bước theo bạn nhấn à, OK để truy cập vào này. Rồi thì sẽ là một giao diện như này. Ở đây có mục bạn có muốn nhận thông báo không? Nếu bạn muốn nhận thì bạn nhấn vào có nha. Sau đó nhấn OK này. Ok, bước theo để đăng ký tài khoản này thì bạn sẽ nhấn vào nút sử dụng miễn phí ở giữa màn hình này hoặc nút đăng nhập ở góc bên phải trên cùng này nha. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào sử dụng miễn phí này. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ đăng, à, đăng nhập tài khoản Facebook của bạn này, điền email hoặc số điện thoại, rồi à, nhập mật khẩu đăng nhập. Cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành à, đăng nhập vào link Facebook cá nhân của bạn nha. Ok, bước kế tiếp thì bạn sẽ đánh là ủy quyền admin, tức là ủy quyền truy cập cho chatbot nha. Bạn sẽ nhấn vào nút tiếp tục dưới tên Facebook của bạn này. Rồi tiếp theo sẽ là một giao diện như này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tích hợp cũng như là kết nối trang à, fanpage Facebook của chúng ta với à, chatbot nha. Ở đây thì hiện tại mình đang có hai trang fanpage. Nếu bạn muốn chọn à, kết nối tất cả các trang fanpage thì bạn tích chọn vào mục chọn tất cả này. Và ngoài ra trẻ thêm ý, nếu bạn nào chưa biết cách tạo trang fanpage Facebook chuẩn SEO cũng như là chuyên nghiệp nhất thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào nút tiếp này cho mình này rồi bước này thì bạn sẽ để mặc định cho mình nhá. Đấy, bật tất cả lên này. Sau đó bạn nhấn vào xong này. Ok, lúc này xin thông báo là bạn đã liên kết chatbot với Facebook thành công này. Rồi ở đây thì mình sẽ nhấn vào ok này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ là cài đặt cập nhật ờ, các thông tin liên hệ để chatbot có thể hỗ trợ tốt nhất cho chúng ta này. Đầu tiên là họ và tên này, các bạn lên nhập giống như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân bạn nha. Sau đó là email này, rồi kế nữa là số điện thoại này sau đó là ngành nghề này đó ở đây sẽ có rất nhiều ngành nghề để bạn có thể lựa chọn nha từ thời trang này làm đẹp này hay y tế rồi uh, giáo dục đào tạo này vân vân nha kế nữa này ở mục quốc gia thì bạn chọn Việt Nam cho mình rồi sau đó mục uh, tỉnh thành này thì bạn sẽ thành uh, chọn tỉnh thành uh, nơi bạn đang sinh sống nha dụ mình đang ở Hà Nội thì mình sẽ chọn Hà Nội này và cùng bạn nhấn vào lưu để tiến hành uh, cập nhật thông tin liên hệ nha Ok như vậy mình đã cập nhật thông tin liên hệ thành công rồi nha. Tiếp theo bước này bạn sẽ nhấn vào nút sử dụng ngay này cho mình này. Rồi bước theo bạn quan sát góc trái này. Ở đây có một ờ, kết nối quay mới này, bạn bấm chọn cho mình nha. Thì ở đây chúng ta có thể kết nối với trang fanpage Facebook này. Cũng như là kết nối với trang à, Zalo, à, tức là Zalo Pay đấy. Rồi ngoài ra chúng ta có thể kết nối với website này hay là kết nối với sàn thương mại điện tử Lazada nha. Và trước khi kết nối với những trang này thì bạn sẽ nên à, xác minh tài khoản cho mình nha. Ở đây có mục thông báo này, vui lòng mở email để xác minh tài khoản này. Nếu bạn chưa nhận được email à, xác minh tài khoản này, bạn sẽ nhấn vào nút à, gửi lại email cho mình nha. Kế tiếp bạn kiểm tra lại xem đúng chính xác email chưa này. Sau đó nhấn vào gửi lại nha. Ok, lúc này sẽ thông báo là đã gửi thành công này. Bạn hãy mở mail và bấm vào nút xác nhận đăng ký này. Ok, mình sẽ hành truy cập email. Vừa nãy mình điền ở mục uh, cập nhật thông tin liên hệ nha. Đây thì bạn quan sát này, email có tiêu đề là xác minh email nha. Bây giờ thì mình sẽ hành mở lên này. Kế tiếp bạn sẽ nhấn vào nút uh, xác nhận đăng ký để tiến hành uh, xác minh tài khoản đăng nhập nha. Rồi ok, như vậy mình đã xác minh tài khoản thành công. Và bạn cũng quan sát này, là ở trên này sẽ không hiện lên mục uh, xác minh tài khoản nữa. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kết nối với trang uh, fanpage Facebook của chúng ta nha bạn sẽ nhấn vào dấu cộng ở mục kết nối page mới này kế tiếp chọn là kết nối fanpage cho mình nhá ok thì bạn quan sát này ở đây mình có hai trang fanpage bạn muốn kết nối với trang nào ấy bạn sẽ nhấn vào nút ờ, kết nối ở góc bên phải này rồi đây mình kết nối với trang fanpage ờ, Hoàng Giang Xe nha Rồi ok như vậy là mình đã kết nối với trang fanpage Facebook ờ, Hoàng Giang Xe của mình Tiếp theo bạn nhấn vào ảnh avatar hoặc là nhấn vào tên này để tiến hành à, truy cập vào chatbot của trang fanpage này nha. thì đây chính là giao diện à, chatbot của trang à, fanpage Hoàng Xe thì ở trong video tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm quen với giao diện này cũng như là cách sử dụng tất cả các tính năng của chatbot này nha. Thì ok, như vậy Hoàng Xe đã chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản chatbot miễn phí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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.